Xin chào tất cả anh em Clip này tôi muốn gửi đến anh em à, cái bộ à, bệ quét mã bạch áp dụng để đánh à, sóc đĩa Khi vào chơi anh em đưa được một cái bộ vị này vào Đây bộ vị này tôi đã cắt sẵn Đây là chất liệu là lá bài Khi vào chơi chỉ cần đưa được bộ vị vào Và đây là cái máy quét này chúng ta sẽ để cái máy quét đối diện với vị và cho khi sóc thì chúng ta nên dồn vị về một hướng máy nó sẽ báo cho chúng ta rất là chuẩn chỉ cần vào chơi anh em lùa được cái bộ vị vào thôi còn đây là cái cục dung cục dung chúng ta sẽ để trên người bất kỳ chỗ nào cũng được máy sẽ dung cho chúng ta biết rất là đơn giản về cái ờ, nhịp dung của nó thì sắp đôi như thế này thì máy hoàn toàn là không dung còn ba đen ba trắng nó sẽ dùng một cái ngắn tiếng thứ tử là bốn đen bốn trắng ấy, thì nó sẽ dùng một cái dài nếu như để mà đánh chính xác thì anh em nên bỏ cái tiếng thứ tử đi mình nên đánh ba đen ba trắng hoặc là gọi là có dung thì mình sẽ đánh lẻ không dung đánh chẵn còn tiếng thứ tử thì nó rất là ít về nên chúng ta cũng không cần thiết phải đánh tiếng thứ tử thứ tử rất là khó đánh đây là cái bệ khi sóc anh em chỉ cần đưa À, xin lỗi tôi bật cái cục à, bảo dung này nè còn một điều nữa anh em lưu ý nhé là khi uh, chơi vào chơi điện thoại anh em bỏ riêng ra ngoài nhé điện thoại đừng để gần để gần là máy sẽ rung chúng ta sẽ để xa ra đây Đó hoặc là tay anh em có đeo nhẫn à, hoặc là đeo đồng hồ ấy. nhẫn vàng bạc thì không sao nhưng mà đeo đồng hồ hoặc là lắc liếc đồ kim loại thì chúng ta tránh nhá vì nó là bệ từ bệ từ có nghĩa là nam châm khi có sắt thép thì nó sẽ làm cái cục dung kia nó sẽ rung bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem đó như tiếng này nó là lẻ này ba đen tiếp tục vẫn là lẻ tiếng này lên bốn đen là ba đen tôi sợ lên bốn đen không phải vẫn là ba đen khi sóc anh em nhớ dồn vị về phía đuôi này một chút tiếp tục ba trắng này ba đen xong rồi ba trắng đúng không còn khi nào không dung thì chúng ta sẽ đánh chẵn đánh sắp đôi đó, như tiếng này chắc chắn 100 trăm sắp đôi đó anh em nhìn thấy không? chuẩn sắp đôi nhé sắp đôi nó sẽ không dung đó, tiếng này lại là lẻ ba trắng đúng chưa vẫn lẻ à? tiếng này thua tiếng cao vị thua tiếng cao vị nó là bốn trắng bởi vì cái tiếng lẻ và tiếng tứ tử nó rất là giống nhau nên tại sao tôi bảo anh em là bỏ tiếng tứ tử thì không nên đánh tứ tử mình chỉ đánh có dung hoặc không dung Đó. như tiếng này máy hoàn toàn không dung không dung có nghĩa là sắp đôi nhé. đó chuẩn chưa chính xác tiếng này một là chúng ta đánh lẻ hai là không đánh Đó, ba trắng cách đánh rất là đơn giản cũng rất là dễ sử dụng còn đây tôi sẽ tắt cục bảo dung đi cho đỡ ồn đây nó là cái công tắc tắt mở gạt xuống là tắt gạt lên là mở còn đây là cái bệ sạc cái ờ, đầu cắm kim sạc của chúng ta khi ờ, chúng ta sạc ờ, vào và chơi được từ 8 cho đến 12 tiếng nói chung là đánh tẹt ga thôi thoải mái một trận sóc đĩa thì giỏi lắm đến 4 đến 5 tiếng thôi là làng cũng hết tiền nhưng chúng ta chỉ cần sử dụng trong vòng khoảng 8 đến 12 tiếng là thoải mái rồi thì anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái bộ